đời trôi đâu biết chữ thương em anh đâu xa vờ người ta đâu như câu thơ vỡ lỡ không thành giấc thuyền ai đời trôi đâu biết chữ nào thương em anh đâu xa ai người ta đâu như câu thơ vỡ lỡ không thành duyên thuyền ai em đi theo vô bên anh vẫn ngóng chờ thương dòng sông vẫn thế em như anh thủy chung